cô trò mình cùng nhau vào phần kiến thức để cùng tìm hiểu nhé. Mời các con cùng tìm hiểu nội dung. Cô có ví dụ 1. Đường gấp khúc ABC dài 4,29 m. Trong đó, đoạn thẳng AB dài 1,84 m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét? Các con cùng lắng nghe lại. Đường gấp khúc ABC dài 4,29 mét trong đó, đoạn thẳng AB dài 1,84 m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét? Bài toán cho chúng ta biết tổng độ dài đường gấp khúc, đúng không nào? Cho chúng ta biết độ dài đường gấp khúc này là ABC, như vậy nó sẽ gồm có hai đoạn thẳng thôi, là đoạn thẳng AB và đoạn thẳng BC. Người ta lại cho biết đoạn thẳng AB dài 1,84 mét rồi. Người ta yêu cầu chúng mình tìm đoạn thẳng BC. Rất dễ phải không các con? Thông thường khi tìm ờ, một đoạn thẳng, chúng ta sẽ lấy tổng trừ đi đoạn thẳng này, ta sẽ ra đoạn thẳng kia. Vậy ta phải thực hiện phép tính, đó là phép tính trừ 4,29 trừ đi 1,84 để tìm ra kết quả đoạn BC dài bao nhiêu mét. Các con thấy phép tính này là phép tính trừ của các số thập phân, đúng không nào? Đây là số thập phân, đây cũng là số thập phân. Vậy đây là phép trừ hai số thập phân. Chúng có kết quả là bao nhiêu? Cô mời các con đưa về số tự nhiên đã, rồi chúng mình thực hiện nhé. Đầu tiên cô sẽ đổi 4,29m thành 429cm. Bây giờ đổi xong tổng độ dài rồi, chúng mình lại đổi tiếp đoạn AB là 1,84 m. Ta đổi thành 184 cm.